MSM điện thoại siêu rẻ Hải Phòng chào đón Black Friday, khuyến mãi tốc, Redmi K40 Gaming giảm 500 000 K40 Gaming RAM 12GB, giá từ 7 triệu 950 000 K40 Gaming RAM 6GB, giá từ 7 triệu 250 000 K40 Gaming RAM 8GB, giá từ 7 triệu 450 000 Full box mới nguyên siêu, bảo hành 18 tháng cả nguồn, màn hình, vân tay, hỗ trợ thu cũ đổi mới, lên đời, trả góp thủ tục nhanh chóng đơn giản, chỉ 10 phút xét duyệt là có máy dùng. Chi tiết xin liên hệ hotline hoặc nhắn tin shop hỗ trợ.